à, hôm nay à, Vân muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn cách nâng cổ nâng ống cổ nâng vô tăng nâng ghi đông xe đạp nâng cổ xe đạp cho đúng kỹ thuật thì à, trước hết à, chúng ta phải tìm hiểu về ống nâng cổ thì à, hầu hết các bạn đã quen hết à, cái chén cái à, ống nối rồi ống nối à, thuộc rồi các bạn nâng à, cổ xe đạp đây thì ống nối này rất là đơn giản cái độ dài của nó thường là những hãng nó làm khác nhau là khoảng chừng trên lệch nhau khoảng 5 ly ống cổ cho chúng ta nhiều nhiều khoang nhiều dòng chêm 1 2 3 3 dòng chêm mỗi dòng chêm là 10 ly và một dòng chêm nữa là 5 ly cái vòng này là các bạn rất quan trọng không thể thiếu nha rồi 5 ly thì trong khi đó chúng ta có dời bô tăng khi chúng ta nâng cổ xong để chúng ta dời bô tăng đưa cái bô tăng đó lên xuống theo theo uh, cái uh, chiều cao vừa người chạy nha chúng ta có dời lên dời xuống thay đổi vị trí những dòng và trước hết chúng ta xem cái bô tăng có 3 có 2 phần chính bây giờ tôi lấy mấy dòng này ra nha rồi mình lấy dòng này ra đi thì các bạn xem ống này là ống nối, ống nâng cổ Thật ra cái khoảng này là các bạn ta gọi là phần chân phần này là phần nối thì đây các bạn nhìn nó tương tự như cái ống ngay cái ống sườn đây à, tương tự có hai ốc khóa giống như chúng ta siết cúc yên đúng không mà làm dày để bảo đảm sự an toàn cho người chúng ta nói cái đưa ống nối này vào tiếp phục để chúng ta nối vào thì điều quan trọng là chúng ta phải đo có độ dài thì độ dài bắt buộc là ống tiếp phụ các bạn ngắn nhất là phải nằm đến vị trí giữa con bán con ốc lục giác 5 ly thứ hai để làm gì đây là cái độ an toàn để thì à, chúng ta kiểm tra độ dài độ dài của cái à, lòng trong lòng trong để gắn tiếp phục vào thường là 43 ly là khoảng 4,3 à, cm đúng không các bạn thì chúng ta phải trừ hao ít nhất khoảng khoảng 3 ly là 3 ly đó, đó khi chúng ta dùng cái ti răng 5 ly dặn vào bông phục để chúng ta rút lên dặn chúng ta canh chân cổ phải rút ti phục lên chúng ta mới canh được chân cổ còn nếu chúng ta không canh được chân cổ thì chân cổ lỏng chúng ta không chạy được thì các bạn giả sử tôi bây giờ tôi giả sử trường hợp nếu mà cái cái độ dài bằng nhau nè chúng ta không thể là rút rút được nó đúng rồi không còn độ rút thì bắt buộc chúng ta phải trừ ít nhất 3 ly ha rồi bây giờ chúng ta xem 43 nha đây các bạn thấy không vừa bằng cái à, rãnh khe này đây chúng ta thay thế những vòng chêm vào đầu ống tiếp phục chúng ta lấy được khoảng cách là độ dài của ống tiếp phục là 40 à, ly là 4 cm thì quá tuyệt vời còn nếu như bây giờ là không được 40 à, độ dài nó ngắn quá chúng ta lấy tất cả dòng chêm ra chỉ còn cái à, nắp chụp của chén cổ thôi cái nắp trên đó, của chén cổ đó mà chúng ta đo được dưới 3 cm là xem như chúng ta không thể nào nối chén cổ được nha các bạn nếu ống tiếp phục khi chúng ta lấy tất cả dòng chim ra mà ống tiếp phục độ dài ống tiếp phục từ trên đỉnh đo xuống dưới chỉ có 3cm hoặc dưới thì xem như chiếc xe này chúng ta không thể nào nối dùng cái ống nối này nâng cổ lên được các bạn xem nhé 3cm đây quá ít các bạn quá ít tôi sẽ giải thích cho các bạn tại sao thì các bạn xem đây 3cm thì ống tiếp phục là ống vàng này nè đưa vào đây thì các bạn xem đó thì các bạn siết đó nâng cổ xong các bạn siết con nạc tán này và con ờ, ốc lục giác năm đi này vào thì ờ, các bạn siết dài dòng thôi là nó sẽ cứng nặng là chúng ta sẽ thêm dặn thêm nữa một phần hai dòng nữa là nó cứng rồi tại nó ống trong đây là ống tiếp phục nó có lực phản lại thì nó cứng rồi bây giờ tới con thứ hai chúng ta không thể nào siết cứng được siết cứng được các bạn xem nha dưới 3 cm thì con tán này khi chúng con ốc lục giác hàng thứ hai nè con thứ hai nằm trên nè khi chúng ta siết nó không có lực phản tại khúc này trống tiếp phục chưa dài lên tới đây không đủ lên tới đây thì các bạn siết đó con này siết cứng con ốc con à, lục giác thứ nhất siết cứng con lục giác thứ hai siết không cứng các bạn siết thì hai cái lực này chịu khác nhau bên đây có lực phản nó cứng dặn vô dài dòng là cứng còn ở đây dặn vô nó nhẹ nó mềm mềm hoài tại đây không có không có đầu chịu không có lực phản thì nó cứ bóp bóp vô hoài thì giữa hai anh này là các bạn con thứ nhất và con thứ hai lục giác đây nè nếu các bạn siết quá không khéo đó thì nó có thể tạo vết nứt mà các bạn không thấy khi chúng ta chạy trên đường mà tưng tưng lâu ngày nó nứt ra chúng ta có thể có thể bị té đúng không và thứ hai nữa là cái độ này có dưới 3 cm này nó ngắn quá các bạn ngắn quá rất nguy hiểm mặc dù chúng ta có cái ti này để chúng ta khóa chiều lại nhưng mà thật sự nó không đủ cứng tại bông cổ mà các bạn bông cổ là nó hình sao nó giống như cái lò xo à, nó có độ nhún nhất định chứ các bạn không phải là siết mà siết cứng như những con tán mà tán khóa không con tán này là cái ti này là để canh bạc đàn chén cổ và chén cổ thôi không thể nào mà dùng để khóa cho cứng cái, cái này được Thật ra khi chúng ta chạy đó, các bạn biết không? Chúng ta ngồi hai da chúng ta đè lên trên ghi đông. Độ khoảng này rất là dài, mà cái độ mà cái à, ống tiếp phục nó ngắn nè, nó đưa vào đây nè, ngắn nè, nằm dưới con tán này nè, nằm dưới con lục giác. Hàng thứ hai thì các bạn thấy điều gì xảy ra? Rất nguy hiểm các bạn. Đây là cái điểm mà chúng ta phải cần biết. Đó là điểm thứ nhất những cái à, thông tin những gì tôi vừa nói cho các bạn nghe đó là cái đó là rất quan trọng phần quan trọng nha các bạn nếu các bạn có nói chỉnh cổ vô cho siết khóa cứng đi nữa mà các bạn gá vào chỉ 2 cm thôi hoặc 3 cm thôi là các bạn thấy rất là yếu không đủ rất nguy hiểm rất nguy hiểm tương tự như chén cổ đây thì các bạn xem khi nhà sản xuất đó bạn xem đây khi người ta cắt ta đo chế cổ rồi, các bạn có thể nhìn thấy đó thấy con tán này, cái con con à, con ốc lục giác nằm đi hàng thứ hai này, tiếp phục cũng phải nằm ngang nếu mà cái ống tiếp phục này ngắn quá đó các bạn nhìn xem nhá, như thế này nè là không ai dám chạy nha các bạn rất nguy hiểm các bạn xem vô xem chúng tôi gắn vô có được bao nhiêu đâu bạn thấy không rất là nguy hiểm độ bám không có và khi chúng ta siết hai con tán 5 ly hai lục giác 5 ly thì con tán dưới chúng ta siết dài dòng sẽ cứng và nó có lực phản phản ngược chúng ta siết quá đà thì tán sẽ bứt còn con à, thì con ốc lục giác sẽ bứt còn nếu con tán trên con ta con nếu con lục giác trên chúng ta siết á nếu chúng ta siết con lực lục giác hàng thứ hai trên đỉnh đó con trên đó mà sức quá đà thì lực nó bổ nó nó phân bổ không đều thì ở dưới thì cứng có lực phản con trên thì siết nó bị bớt quá chúng ta đang chạy nó bị nó nổ cái tóc thật các bạn là chúng ta rớt đại nha bây giờ vân sẽ thực hành để các bạn xem cho nó rõ hơn nha rồi các bạn bây giờ cái cổ uh, xe cũ như thế này tôi chỉ gắn vào thôi rồi các bạn xem nha tôi đưa máy gần cho các bạn xem bạn thấy đây thiếu xem nha có đủ không quá ngắn nếu mà chúng ta không cần đo nhưng bằng mắt là thấy cũng sai rồi sai cái thật là không đúng rồi chúng ta lấy cái dòng chim thứ hai này ra nha dòng chim nhỏ này 5 ly ra chúng ta gắn vào rồi các bạn thấy xem như đã ok đó đây ok chưa nhìn bằng mắt thôi là đã ok rồi nếu chúng ta lấy thêm dòng nhỏ này nữa ra thì sao dòng 5 ly ra thì xem như các bạn ok đúng không ừ, để chúng ta muốn biết nó dài ngắn thế nào đây chúng ta lấy ống lấy cái dòng này ra chúng ta thử nha ok ok chứ các bạn để lấy thước đo xem có bao nhiêu nhé chúng ta sẽ lấy ra và kiểm tra một lần nữa xem có chắc bây giờ mình sẽ dùng thước kẹp để mình kiểm tra độ chính xác cái này nó liên quan tới kỹ thuật thành ra mình à, tỉ mỉ mình làm cho nó à, chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn nắm rõ tại vì nó là có phần quan trọng không thể thiếu mà chúng ta ẩu á là không được thử xem gần 40 đúng không cho 40 đi rồi bây giờ chúng ta xem cái ống à, chấn cổ này chúng ta xả ra nha xả ra cho, cho đi xuống tiếp đây các bạn nhìn thước nha chạy xuống 42 42 đúng không 42 43 thì các bạn thấy 30 40 với 43 là 3 ly 3 ly là chúng ta đủ nâng cổ rồi đủ rút chân cổ rồi rồi chúng ta gắn vào nha rồi xem chúng ta đưa cái à, ống tiếp này vào cái ống nối cỏ này vào chúng ta dùng cái công đoạn này là công đoạn cái này là bước à, thứ hai chúng ta chỉnh chén cổ bước đầu tiên là chúng ta đo độ dài của ống tiếp phục và bắt và độ maximum và minimum của nó là bao nhiêu để đảm bảo rằng ống tiếp này gắn nâng cổ, ống tiếp à, cái phục này có đủ độ dài để nâng cổ bước thứ nhất bước thứ hai chúng ta khóa cái à, canh chén cổ xong chúng ta khóa hai con tán lục giác hai con lục giác nó lên lại cho cứng vào cái phục bây giờ chúng ta phải à, chỉnh cho cái à, cái bánh ngay tâm xe như bình thường như mỗi khi chúng ta chỉnh cái chén cổ vậy chỉnh cái uh, ghi xe đạp rồi chúng ta quay cái này là các bạn quay về phía sau chúng ta giấu đưa cái mặt này về phía trước dấu hai con tán này hai con ốc lục giác này hai con tán khóa này bây giờ phía sau chúng ta chỉnh cổ này chúng ta dặn từ từ giống như chỉnh cổ bình thường xem như chúng ta đã có ghi đông mình ở đây rồi đó như chỉnh những xe mà không có nối ống cổ rồi dặn từ từ à, vào sau đó chúng ta lắc thế này để cái tay vào đây nè chúng ta kiểm tra cái độ rơ của nó chúng ta lắc nhẹ thì cái tay giữa cái nắp chén cổ này và cái sườn nó có độ rung như các bạn đầu lỏng chúng ta step rồi các bạn nếu chúng ta muốn kiểm tra nữa chúng ta nâng cái xe lên xem nhé nâng xe lên chúng ta xem cái cổ nó qua lại dễ không nè dễ không đúng không nhà dạ, có độ lắc không rất dễ rồi xong xem như chúng ta đã chỉnh được chén cổ rồi bây giờ phần kế tiếp quan trọng tiếp chúng ta xây cổ ngang bây giờ tôi xây ngang để cho các bạn dễ thấy chúng ta tiến hành khóa khóa nha khóa cho đều nha lực đều nhau xem như chúng ta đã xem như chúng ta đã làm xong cái công đoạn gắn ống nối vào tiếp phục và đã canh được chế cổ rồi bây giờ bước thứ ba chúng ta lấy cái này ra khi chúng ta gắn bô tăng vào đỉnh trên ờ, gắn bô tăng vào cái đầu của ống nối phụ này các bạn thì cái ống này ống này nè bây giờ nó thay thế cái vị trí nó là ống ống phụ đó ống tiếp phụ đó nha thì à, chúng ta phải gắn cho đủ độ, độ sâu độ bám hàng tán này giống như tôi vừa nói cái à, ông nói này rồi nếu chúng ta cơ nhiều quá đó chúng ta gắn nhiều quá thì không đủ các bạn các bạn thấy không không đủ nè rồi chưa đủ chưa đủ ở đây bám càng nhiều càng tốt bây giờ cái ống này nè nó không dính giấy với cỏ nữa các bạn không có liên quan tới chiếc cỏ nữa tại đã khóa đây rồi bây giờ trên này khóa cứng trên đây là chúng ta chạy được rồi đúng không rồi chúng ta cho ống nông đi vào đó, em ghi để vào lên đi khi chúng ta gắn à, ghi đông vào thì à, cũng tương tự như chúng ta bắt cái à, chúng ta gắn cái này thì ha cũng phải đủ độ dài hoặc đúng lên trên nó dư lên trên không sao mà thiếu nhiều quá không được các bạn nha rồi như vậy là các bạn đã nắm được rồi đấy rồi chúng ta khóa lại nếu mà trên đỉnh này nè các bạn trên cái đầu này cái đầu này bây giờ nó thay thế cho cống tiếp phục ha thì nếu nó có dư lên khoảng à, một hai ly mà chúng ta à, nếu mà lên nữa cao canh cái cổ lên cao quá thì à, nó thừa các bạn khó chạy thì xuống quá thì các bạn đối quá thấp với các bạn mà lên nữa thì quá cao với các bạn đúng không canh sao cho vừa mà nếu trên cái đỉnh trên đây đây nó có dư các bạn không sao cả chúng ta ra chia một cái dòng năm đi vô nha để cho thúc cho nó cứng rồi bây giờ chúng ta tiến hành siết nha lúc này con tia dài này các bạn hình thức của nó là để gá thôi chứ à, không có lực chịu gì đây nữa cả khi chúng ta gắn à, ghi đông vào thì à, cũng tương tự như chúng ta bắt cái chúng ta gắn cái này này ha cũng phải đủ độ dài hoặc đủ lên trên nó dư lên trên không sao mà thiếu nhiều quá không được các bạn nha yeah rồi như là các bạn đã nắm được rồi đó và chúng ta khóa lại nếu mà trên đỉnh này nè các bạn trên cái đầu này cái đầu này bây giờ nó thay thế cho cái ống tiếp phục ha thì nếu nó có dư lên khoảng à, một hai ly mà chúng ta nếu mà lên nữa cao canh cái cổ lên cao quá thì giờ à, à, nó thừa các bạn khó chạy thì xuống quá thì các bạn đối quá thấp với các bạn mà lên nữa thì quá cao với các bạn đúng không canh sao cho vừa và nếu trên cái đỉnh trên đây đây nó có dư các bạn không sao cả chúng ta ra chia một cái dòng năm ly vô nha để cho nó thúc cho nó cứng rồi bây giờ chúng ta tiến hành xếp nha lúc này con tuy dài này các bạn hình thức của nó là để gá thôi chứ à, không có lực chịu gì đây nữa cả tất cả là nằm trên hai con tán này rồi tất cả lực nối giữa cái à, bô tăng là do hai bán này hai con ốc à, được chép đây rồi bây giờ con này chúng ta siết khỏi máy nè chúng ta có siết nhiều đi nữa nó cũng không có nó không có khóa được bạc đạn nó không có ép bạc đạn tại vì hai con tán lục giác năm đi nằm cổ giữa nè chúng ta đã bóp khóa cứng rồi nó không chạy được phải không thì chúng ta cũng siết vừa thôi tại vì thật sự nó chỉ ờ, giá tạm thôi các bạn sau đó chúng ta canh cổ như bình thường đúng không đó, chúng ta chỉnh cổ ngay cho ngay sau đó chúng ta khóa khóa lại xem như phần nâng cổ gắn ống nối cổ nâng ghi đông xe nâng cổ xe lên đã xong rồi chúng ta tiến hành bước thứ tư để kiểm tra độ dài của dây thắng dây đề xem có đủ hay không tại vì uh, xe của bạn trước kia là ống uh, là cái cổ thấp như này nè thì người thợ ráp ta đã đo dây cho đủ với cái cổ thấp bây giờ các bạn nâng lên gần một tấc nó kéo lên rồi cái dây này nó bị thiếu thì khi khi các bạn chạy thiếu thì thì à, các bạn đã xem những video trước tôi đã làm tháng rồi đó thì có những cái video tôi làm về cách đo dây thắng cho sao là đủ và sao là thiếu là các bạn nhớ không khi chúng ta quay cái cổ là thế này nè đo thì các bạn thấy đây đây là cái bước rất là quan trọng mặc dù những chúng ta có ba bước để à, gắn cái ống nối à, cổ này nè nâng handle handlebar nâng cái à, ghi đông lên cao hai bước kia rất quan trọng và bước này cũng không kém phần quan trọng thì khi các bạn biết xe đã ráp rồi và theo ống phụ cũ là ngắn dưới này ngắn dưới này thì khi các bạn à, nâng ống cổ lên thì dây thắng sẽ bị thiếu dây đề sẽ bị thiếu các bạn thấy không bây giờ tôi chỉ quay qua là thiếu rồi đó nếu như trường hợp này tôi quay tôi đang chạy mà tôi quay á, số tự động nó lên số nếu mà dây thắng á, thì dây thắng cáp á, là dây thắng sẽ tự động bóp vì nó siết nè bạn thấy chưa không đủ thành ra chúng ta không thể thế nào chạy được bắt buộc chúng ta phải xả dây thắng thay dây thắng dây đề và nếu là thắng dầu chúng ta cũng phải thay ống cho đủ bắt buộc phải cho đủ không thể thiếu thì các bạn nên nhớ ha cái à, bước cuối cùng tôi thấy có nhiều người người ta xem người ta làm nhưng mà người ta quên cái này thì chạy sẽ bị thiếu rồi xin cảm ơn các bạn